là xin cho mình được giàu có như vậy có đúng ý thì chúa không chắc không đâu mà nếu mà chúa thánh thần ở trong chúng ta thì chúa thánh thần sẽ dạy chúng ta cầu nguyện khác không xin cho mình giàu có đâu mà cầu nguyện theo ý của chúa thánh thần thì tôi nghĩ rất đơn giản anh chị em cứ tập cầu nguyện theo cái kinh lệnh cha kinh lệnh cha chúa giêsu dạy chúng ta mà nên cứ cầu nguyện theo cái mẫu đấy thì đó là cầu nguyện theo chúa thánh thần và chúa thánh thần cũng nhắc chúng ta phải cầu nguyện theo cái ý đấy mà cầu nguyện theo ý đấy thì đức chúa cha nhầm lời. cho nên thay vì mình cầu nguyện cho mình được giàu có tôi nghĩ chắc không nhậm lời đâu chúa không nhậm lời mà nếu mình xin chúa cho con được hàng ngày đủ sống thì chúa nhậm lời Bây giờ trong nhà mình có người ốm đau bệnh tật, mình xin Chúa cho con được khỏi, khỏi bệnh, khỏi ung thư, khỏi những bệnh hiểm nghèo. Thì có khi Chúa nhậm lời, nhưng mà có khi Chúa không nhậm lời. Nhưng mà nếu chúng ta cầu nguyện thế này này, xin cho con có sức mạnh để con chịu đựng cơn bệnh này. Xin cho con chịu đựng bệnh bệnh tật, nhưng mà với sự kiên nhẫn, với niềm vui, với sự thanh thản, với tinh tâm tình pho thác, Đức Chúa Cha nhậm lời bởi vì cầu nguyện theo đúng ý Thiên Chúa. Rồi bây giờ gặp những sự bực bội trong cuộc sống hàng ngày, mình mong cái điều ác cho người khác, mong làm sao để có dịp trả thù người khác. Mình làm sao mà mình được nhậm lời. Mà nếu mình xin Thiên Chúa cho con cái được có sức mạnh, để con nhịn nhục, để con chịu đựng, để con tha thứ thì chắc chắn với Chúa Cha nhậm lời chúng ta. Thế anh chị em những điều này thì chắc chắn anh chị em đã gặp nhiều trong cuộc sống rồi đó biết bao nhiêu gia đình của chúng ta nghèo đói nhé, ốm đau, bệnh tật nhé, gặp biết bao nhiêu sự khó nhé, thánh giá nhé. Nhiều khi mình cầu nguyện xin Chúa cho con vượt qua, không phải chịu những sự đau khổ này. Mình cầu nguyện Chúa, chưa chắc Chúa nhận lời. Có khi Chúa cho, có khi Chúa không cho. Mà nếu anh chị em tin tưởng nơi Chúa, xin Chúa cho con sức mạnh sức mạnh tinh thần này sự nhịn nhục này sự chịu đựng này tinh thần vui tươi này chúng con phát thánh giá theo chân chúa này chắc chắn là chúa nhậm lợi. và nhiều gia đình của anh chị em cũng là như vậy có nhiều khi gặp khó khăn lắm bao nhiêu sự đau thương mình cũng không ngờ là tại sao mình vượt qua được nhưng mà bởi vì mình cầu nguyện đúng ý thiên chúa thiên chúa ban sức mạnh cho chúng ta Đấy. chúa thanh thần dạy chúng ta biết cầu nguyện theo đúng ý thiên chúa có lần tôi nói với anh chị em ờ, tôi không nói ở đây mà tôi trong bài giảng ở nhà thờ chính tòa rồi ờ, họ cũng đưa lên video clip á cái năm ờ, tết năm nào tôi mới về đây tôi bảo cho anh chị em tết nhất là chúc cho những người mình gặp gỡ đấy chúc ông bà anh chị được vạn sự như ý tôi bảo tôi chúc vạn sự như ý không biết là chúa có nhậm lời mà chúa cho vạn sự như ý không đáng lẽ mình phải chúc kiểu khác chứ người công giáo là chúc anh chị em chúc mọi người vạn sự như ý ý chúa đúng không mình chúc theo ý mình thì làm sao mà được mình nếu chúc theo ý chúa là được